xin chào quý khán giả Hôm nay là ngày 5 tháng 6 năm 2021 à, và chúng ta đang có mặt trong à, chương trình đối thoại VPM Hôm nay là số thứ 6 và chương trình được à, phát trực tiếp trên kênh Facebook của VN Direct Hôm nay chúng ta có một vị khách mời rất đặc biệt đấy là anh Tường, anh Đào Phúc Tường, biệt danh là Tường Đầu Bạc <laughs> với chủ đề là index cuộn cuộn lên cao thì guru Tường Đầu Bạc như thế nào? Uh, guru Tường Đầu Bạc là ai? thì anh ờ, Đặng Phúc Tường à, ta sẽ CFA với hơn 15 năm kinh nghiệm đầu tư chứng khoán anh à, tốt nghiệp thạc sĩ thương mại tài chính đại học à, ờ, US à, UNSW Úc và chuyên gia từng quản lý quỹ APS Asset Management Singapore và trước đó thì anh làm 4 năm làm phó giám đốc ở bên Việt Nam Holding thì anh Tường là thường xuyên là diễn giả và là khách mời của các cái chương trình bàn bạc chuyên sâu về chứng khoán thì tại vì chương trình thực hiện là online nên em nghĩ là khán giả chỉ có thể vỗ tay online hoặc là comment <laughs> để chào mừng cái trường dạ, cảm ơn tung và vâng. à, em à, có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu luôn ngày hôm nay thì em thấy là 40 độ C nhiệt độ Hà Nội mà mấy hôm nay rất là nóng 40 nóng, độ C nóng như index <laughs> thì em à, cũng thấy có một số cái thông số ví dụ như là 40 độ 40 phần trăm là chỉ số VN Index là VN 30 chính xác là VN 30 đã tăng từ đầu năm rồi anh có nhìn mấy con số trên slide à, chiếu trên đây khoảng 114.000 à, tài khoản chứng khoán mở mới sau 5 tháng riêng cái con số này là, là gấp đã vượt cái con số tài khoản tài khoản mở mới năm 2020 rồi là theo thông tin em được biết và như hôm qua anh cũng biết là phiên giao dịch thị trường là hơn 30.000 tỷ đây là riêng sàn sàn Hồ Chí Minh thôi ấy rồi chưa cộng thêm ba sàn à, Upcom và sàn HOSE thì thị trường chứng khoán rất là nóng cho nên là em à, có một câu hỏi là không biết là những con số này thì có gợi cho anh Tường nhớ tới cái giai đoạn nào trong hơn 15 năm 15 năm chinh chiến đầu tư của anh Oh, interesting. Uh, Việt chứng khoán Việt Nam thì có uh, hai cái giai đoạn đáng nhớ nhất trong đó giai đoạn là giai đoạn cuối năm 2006 đầu năm 2007 và vâng à, và cuối năm 2017 đầu năm 2018 à, có thể à, giữa đó thì nó có một cái giai đoạn mini một chút là cái gói kích cầu vào cái năm 2011 vâng. nhưng mà với riêng kinh nghiệm của cá nhân anh thì cũng đã có được thêm một cuộc trải nghiệm với thị trường chứng khoán Trung Quốc lúc đấy anh đang làm cho công ty à, quản lý quỹ APS uh, à. Vâng. Asset Management thì công ty có hơn 2 tỷ đô la Mỹ ở thị trường Trung Quốc 2 tỷ ừ, 2 tỷ vào đó ừ thì uh, giai đoạn cuối năm 2014 đầu 2015 thì đều là những giai đoạn mà chỉ số chứng khoán tăng rất là sốc à, đi đâu mọi người cũng đều nói đến uh, câu chuyện chứng khoán kể cả ở Việt Nam và giai đoạn tương tự thị trường Trung Quốc à, các cái số liệu thống kê trên báo chí thì cũng uh, đa số là những số liệu tích cực à, đặc biệt là về số lượng người mở tài khoản đặc biệt là về triển vọng kinh tế các quyết sách của chính phủ à, những cái thông tin liên quan đến à, à, mặt trái nó liên tác động những yếu tố tiêu cực tác động đến chứng khoán thì ít ít ít người vâng. tin tốt thì nhiều tin xấu thì ít tin xấu thì, thì, thì rất vâng, ít thì đấy đấy đấy là cái, đặc điểm rất lớn và một cái đặc điểm rất chung nữa là à, đến cuối của chu kỳ Ờ, lên đấy thì thường là một cái giai đoạn một cú tăng rất dốc cú tăng cú tăng rất dốc ừ. và cái đó cũng về tâm lý hành vi người ta thể hiện rất rõ là về mặt về mặt mặt ờ, sự tự tin thái quá ừ. ờ, của của mọi người ừ. thì, tức là, là anh nhớ tới thời kỳ năm 2014 2015 với thị trường Trung Quốc còn nếu mà ở Việt Nam thì là anh cái giai đoạn này là anh nhớ nhất là thời kỳ anh nghĩ là năm 2006 2007 là thời kỳ mà uh, ấn tượng nhất vì uh, anh tham gia sâu vào chứng khoán thì là dạ. được từ giữa năm 2016 vì trước đấy mình làm một số công việc khác cũng tham gia vào chứng khoán dự án 2006 dự 2006 bắt đầu tham gia sâu vào chứng khoán thì giai đoạn đấy là, là rất ấn tượng à, và vì là cái trải nghiệm đầu tiên của mình vâng. đó trải nghiệm đầu tiên của mình ấn tượng và lúc đấy thì chứng khoán Việt Nam nó lên đồng pha đồng pha với lại thị trường chứng khoán Trung Quốc à. À, thị trường đồng pha thị trường chứng khoán Trung Quốc cho nên rằng là vì mình cũng ít kinh nghiệm thời điểm đó nữa cho nên là những cái ví dụ về định giá chẳng hạn đấy là hay benchmarking với thị trường Trung Quốc à. mọi người đều hay kể câu chuyện ok Việt Nam sẽ là Trung Quốc của 15 à, 20 năm trước đây chẳng hạn đấy thì mình hay benchmark nhưng mà về sau thì cũng nhìn lại mới thấy rằng những cái benchmarking đấy hoàn toàn là sai lầm à. Thế em thấy là hồi năm 2006 2007 thì có thể anh ít kinh nghiệm nhưng mà có một đợt là hồi năm 2018 ấy là thị trường cũng tăng tương đối là là, là dốc ấy thì lúc đấy anh có nhiều kinh nghiệm hơn rồi em phạt tiền vậy thì lúc đấy anh anh suy nghĩ và hành động vào năm 2018 của anh nó sẽ như thế nào 2018 thì thực ra là cái nằm trong lúc đấy thì anh cũng vừa trải qua cái giai đoạn ở Trung Quốc rồi vâng. 2014 hay 15 rồi cho vâng. nên là mình cũng đã được bầm dập <laughs> rồi nhưng cái khó nhất của 2018 ấy là tiền nếu em nhớ lại lúc đấy là tiền Hàn Quốc vào rất nhiều yeah. à, ờ, cuối năm 2017 2018 một loạt các quỹ Hàn Quốc đổ tiền vào rồi một loạt các quỹ của Nhật đổ tiền Việt Nam ừ. và đa phần họ đổ tiền vào các cái large caps ở trên sàn cổ phiếu vâng, hóa lớn cổ phiếu vốn hóa lớn và lúc đó nó làm cho cái giá chứng khoán nó lên rất nhanh trong thời gian rất ngắn ừ. cái khó nhất là thuyết phục lãnh đạo là giải ngân vào những cái cổ phiếu mà mình nghĩ rằng nó sẽ lên vì dòng tiền nó vào nó sẽ lên Đấy, ừ. nhưng mà định giá lại đắt cái đó, đó thế thì cái danh mục chứng khoán của anh ngày đó mình đã tích cơ cấu cái danh mục theo cái hướng là cổ phiếu cơ bản giữ cho dài hạn và lên trong dài hạn đó. và kỳ vọng rằng là chứng khoán à, à, kỳ vọng rằng cái sức lan tỏa nó sẽ chuyển sang cái nhóm cổ phiếu đó và lúc đó thì tất cả các cổ phiếu nó sẽ lên cùng một bằng mới ừ. thì cái điều đó cuối cùng nó không xảy ra như thực tế yeah, yeah, yeah, không xảy ra như thực tế như thực tế thế thì ờ, nếu mà như vậy là lần này là anh có một cơ hội khác nữa và lần này thì tức là lần này cũng là lần mà giá là nó là nhanh này cái thứ hai là À, thì em biết này anh không không anh bây giờ đầu tư tương đối tự do rồi anh không chịu sức ép từ phía cấp trên nữa thế thì em muốn hỏi là anh có nhận thấy cái điểm giống và khác nhau cái thời kỳ này với cả thời kỳ 2018 đấy như thế nào và từ đấy thì anh À, đưa ra những cái chiến lược và hành động nó có thể khác với thời kỳ trước như thế nào về mặt đặc điểm thị trường anh nghĩ là tương đương tương đồng nhau tương đồng không nhau. không có quá nhiều sự khác biệt vẫn là liquidity driven tức là thị trường lên bởi sự thanh khoản bởi dòng tiền à. à là chính à. trên một cái nền tảng mà mọi người đều kỳ vọng rằng nền kinh tế nó tương lai kinh tế tốt hơn nó khác biệt hẳn với so năm 2026 07 là 2006 2007 thì mọi người cũng đều kỳ vọng tại thời điểm đó mọi người đều kỳ vọng vào là kinh tế tốt nhưng mà các cái chỉ số vĩ mô nó đã bắt đầu thể hiện mặc dù báo chí không nói nhiều đến không phân tích nhiều sâu với nó nhưng bắt đầu thể hiện những cái cái gọi là bất ổn là thái quá à. bất ổn của nền kinh tế ví dụ tín dụng tăng quá cao lạm phát lúc đấy chưa thể hiện khi lạm phát thể hiện thì chứng khoán nó xuống rồi à. Vâng. đó thì thì ờ, bạn bạn đã nhìn thấy đấy nhưng mà năm 2018 và giai đoạn bây giờ thì nó trên cùng cái nền tảng đó là, là mọi người đều nhìn rằng là kinh tế vĩ mô nó không có gì thì uh, bất ổn cả thì đấy mọi người đang nhìn thế còn điểm của anh có thể hơi khác biệt một chút mình sẽ bàn sau right. Vâng. nhưng mà về, về nói chuyện về quản lý hành động thì đúng thế khi mình đã được quyền quyết định rồi ấy, right. Vâng. đó thì ờ, mình được thực hiện một cách nó thoải mái hơn cái nguyên tắc là không cãi lại thị trường không cãi lại thị trường không cãi lại thị trường và thiết chặt cái kỷ luật đầu tư của mình trong trong việc mình mình, mình quản lý danh mục anh có thể làm rõ hơn cái khái niệm không cãi lại thị trường của anh đi là như nào à, anh lấy ví dụ như là nếu mà mình à, nhỡ tay bán sớm một cổ phiếu nào đó đấy và nó cứ lên thì đừng ngồi chửi thị trường đừng chửi vào con là tại sao mày điên thế à, chứng khoán nó có câu chuyện là vì nhiều khi nó, nó trong thị trường chứng khoán nó do vấn đề một phần là vấn đề dòng tiền một phần vấn đề là bất cân xứng về thông tin Đấy, thì khi mà mình nhận được một thông tin mới à, anh lại có chương trình chứng khoán ví dụ có những cái câu chuyện nó rất dài ví dụ câu chuyện của VPBank như thời gian hiện tại vừa rồi chẳng hạn đúng không thì giá cổ phiếu nó lên rất dài trong một cái giai đoạn rất dài giờ nhờ cái tin đồn về cái chuyện người ta bán FI e credit là ừ. tin đồn thì những cái đấy mình có đánh giá được thì những tin đồn đấy và mình theo dõi thông tin mình thấy có khả năng nó xảy ra thì mình đánh giá được và mình có thể cầm cổ phiếu đi hết một cái dòng chu kỳ của nó nhưng có những cổ phiếu mà mình không biết được trước tin mà không biết nó có xảy ra hay không anh lấy ví dụ như cổ phiếu Maxan bán cổ phần ra Alibaba chẳng hạn anh là người biết chậm so với thị trường đó thì đấy là ví dụ thôi chứ không nhất thiết là bây giờ mình đang phải, phải đầu tư cổ phiếu mặc sang đúng không thì khi mình nhận được một thông tin mới rồi mà mình đánh giá mình biết là mình sai thì lúc đấy mình phải biết lối để sửa sai chứ lúc đấy vẫn cứ ngồi để mà <laughs> mắng mỏ thị trường là điên khóa thì anh nghĩ là nó không phải là cả cái đó hợp lý nhưng mà trên một cái nền tảng định giá nó cao thì à, cái kỷ luật đầu tư nó sẽ phải thận chặt hơn ví dụ như là cái ngưỡng à, cắt lỗ chẳng hạn nó phải tiếng anh gọi là tighten với anh tiếng việt là gì đó là phải để giảm cái ngưỡng cắt lỗ của mình lại giảm ngưỡng cắt lỗ ờ, là, thì ờ, không không để cái, cái ngưỡng của nó, nó nó quá quá xa hoặc là ví dụ cụ thể không anh tức là à, à, một ví dụ cụ thể là gì nhỉ là khi mà cái, cái giá chứng khoán nó lên tăng sốc này đúng không vâng. đó thì à, cái khoảng cách giữa cái giá hiện tại đến cái điểm mà bà, bà con phân tích kỹ thuật hay gọi là điểm hỗ trợ gần nhất này, vâng. thường nó rất là xa Ừ. đó thì thường là anh phải kéo ngắn cái, cái, cái ngưỡng lại chứ không chờ đến nó khi nó xuống đến hỗ trợ đấy mà hoặc nó nó hỏng hỗ trợ đấy bắt đầu anh anh anh mới cắt anh mới cắt còn khi mà cái khoảng cách giữa cái đỉnh giá và cái hỗ trợ gần nhất đấy mà nó quá còn gần nhau á thì ừ. mình có thể ờ, mình chấp nhận là chịu một cái tỷ lệ lỗ nhất định được ừ. quay trở lại điểm giống và khác nhau ấy thì em thấy là thực ra là nó cũng em thấy nó cũng có những điểm khác đấy ví dụ như là ví dụ ít nhất so sánh thời kỳ này với cả thời kỳ năm 2006 chẳng hạn ấy thì ờ, ví dụ thời kỳ này là cái mạng xã hội rồi các cái hội nhóm Facebook, Zalo rất là nhiều cho nên là cái cái tính mà mọi người đầu tư theo theo theo theo bầy ấy theo bầy đàn ấy, em nghĩ là nó ờ. và em nghĩ là nó sẽ hơn rất là nhiều ngày xưa đấy vì ờ, cái cái tính thông tin nó lan tỏa bây giờ rất là nhiều mà nên rất nhiều hội nhóm Facebook, Zalo đầu tư rất là nhiều ngay cả trường hợp như kiểu ở bên Mỹ ấy, em thấy những cái cổ phiếu như kiểu GameStop với cả AMC ấy tăng rất là điên cuồng <laughs> thậm chí nó còn điên hơn cả Việt Nam thì... anh đồng ý thì cái đấy là do tác động của của công nghệ và, vâng. và cũng cái việc ngay cả việc mình thủ tục mình mở tài khoản ấy đúng rồi cách nó dễ dàng hơn đấy và... Vâng. thì đấy thì và... mọi người sẽ vào nhanh hơn và... Vâng. đó cái đấy nó đến một đặc điểm rất là thú vị và... là nó đến rất nhanh và rất là dữ dội <laughs> thì chiều ngược lại chắc nó cũng sẽ như thế <laughs> vì ờ, đúng là cái cái công nghệ nó thay đổi cái thói quen của của nhà đầu tư cũng cũng thay đổi ấy. tất nhiên là còn về điều kiện thị trường thì ví dụ như là sẽ tăng giá về mặt à, định giá à phải không biết là về mặt định giá thì anh có so sánh đi không mức định giá của thị trường hiện tại so với cả các thời điểm trước đây em nhớ à. em có một à. cái chart này để có thể anh em mình xem đây em có cái chart à, à của VN Index định giá theo PB oh, em thì vẫn hay dùng cái này thì có ba có có năm đường là đường dưới cùng màu màu cam ấy thì nó là PB 1.2 này lên đây là 1.6 này 2 chấm này 2.4 2.8 này và cái đường à, zigzag mà có nhiều lên ờ, xuống ấy màu xanh ấy thì nó là đường ờ, định giá PB thực tế của thị trường thì lần cuối mà em nhớ lần cuối làm ừ, trong số thứ ba với chương trình với anh Phúc ấy thì em nhớ đâu đấy nó chỉ được ờ, tầm ờ, quanh quanh là tầm 2.5 PB thị trường 2.5 bây giờ PB thị trường tầm 2.8 và nó đang chạm cái <laughs> chạm cái đường ờ, màu đỏ trên cao ấy ừ. thì em đưa ra một cái bức tranh để anh em mình cùng để để anh có thể bình luận thêm là cái mức định giá so sánh mức định giá thời điểm hiện tại so với cả các cái thời kỳ trước đây à, thì nhìn cái chat của em đã thấy rất rõ đúng hơn là mức định giá nếu em cho dùng PB thì bây giờ đang đỉnh trong các đỉnh của định giá rồi à, không hẳn đâu anh ạ à. nó là nó là điểm số thì là cao nhất thôi còn nếu mà về mặt à, mặt à... mặt định giá thì kiểu nó không không vượt ví dụ như là trước đây hồi năm 2018 ấy okay, thì PB okay. nó vượt cái đường màu đỏ kia rất là xa hiện tại nó còn chưa vượt một đường màu đỏ ờ, à. hoặc là thậm chí như là năm 2006 ấy thì PB của thị trường nó lên tới 6 7 lần cơ À, thì định giá nó chưa nếu mà so với 2006 thì hơi khó so đúng rồi không, không lúc đấy cái thị trường nó rất là mỏng ấy thì hơi vâng. hơi khó so nhưng mà nếu mà em so sánh với lại cái thời kỳ 2018 ấy, thì cái đoạn lên nhỏ nhỏ 2018 nó chỉ chiếm khoảng nếu mà tính về tỷ lệ phần trăm ấy, thì nó chiếm khoảng let's see cái này nó chiếm khoảng dưới 5 phần trăm trên tổng số xác suất của à, và khi mà nếu chờ đến từ từ cái điểm PB đấy đến điểm thị trường chứng khoán xuống thì nó sẽ xuống rất là nhanh Vâng. Nó xuống nó xuống rất nhanh cho nên là trong quản lý danh mục quản lý đầu tư ấy không ai người ta ngồi người ta chờ cái PB nó gọi là đến giai đoạn gọi là cực đại như thế để mới ra mới ra quyết định cả thì thì đấy đấy, đấy là một cái À, tức là như nào anh tức là thế thì họ à, quyết định từ bây giờ hay như nào dạ, phải ra quyết định sớm hơn à, cho cái kế hoạch hành động của mình anh lấy ví dụ nha ví dụ như là à, cái giai đoạn PB cuối cùng thì em nhìn cái 2018 ấy đúng ừ. không nếu về mặt xác suất thống kê mà nói đúng không thì cái PB đỉnh của 2018 ấy nó chiếm bao nhiêu phần trăm trên toàn bộ cái chuỗi giá trị của em đỉnh năm 2018 về xác suất à thì ở đây <laughs> nếu mà nếu mà bỏ lắm <laughs> đúng rồi nó ít thôi bỏ ra thì nó rất ít đúng không vâng. tức là cái xác suất mà, mà thị trường nằm trên đỉnh vinh quang đấy nó nó nó là rất nhỏ vâng. nó nó là rất nhỏ đúng không và sau đó thì nó xuống một cái rất một, một cách rất là dốc đấy là lịch sử ấy còn em không biết tương lai nó sẽ như nào tương lai nếu tôi đang nhìn về số liệu lịch sử đúng không vâng, thì vâng. Nó, nó, nó nó sẽ là như thế thế thì khi mình ra một quyết định gì đó trên một cái xác suất mà nó xảy ra rất thấp như thế vâng. thì anh, anh nghĩ rằng là để chờ lên lúc đấy mới ra quyết định thì anh nghĩ là quá muộn à. chờ chờ lúc đấy ra quyết định là, là quá muộn anh cũng tương tự như thế nếu em có cái chat PE ấy, thì mọi người có thể nhìn lại PE hiện tại nó tầm 17 18 18 lần gì đó đúng không vâng. đó và PE cao nhất là 2018 lên tầm 22 lần còn có, có bỏ qua giai đoạn trước lên tầm bốn mấy lần bỏ qua đi đúng không đã tầm hai lần mọi người bảo ok nó có thể còn đoạn từ 18 lên 22 vâng. đúng không đó nhưng mà cái khúc cuối đấy thì nó nó sẽ chạm cái lượng đấy rất nhanh và khi nó chạm thì nó có xuống rất là nhanh nhưng mà có một điểm như này nhá là em thấy nếu mà ví dụ hồi năm 2018 ấy mà định giá nó vượt cái đường màu đỏ kìa ừ. thì nó còn lên một đoạn rất là xa nữa thì em thấy là kiểu nó nếu mà ví dụ như mình mình ra quyết định từ bây giờ thì có sẽ có nhiều trường hợp là mình bỏ lỡ một cái đoạn rất là tuyệt vời ở phía sau nữa thì sao ấy à, <laughs> trong chứng khoán trong đầu tư nó hay thế mọi người thường hay à, thường sợ mất cơ hội và vâng. hơn là sợ bị lỗ sợ mất cơ hội hơn là sợ bị lỗ à. À, thì à, nhìn đến đáng nhẹ nếu mà xác suất 50% là mình lãi nhé và xác vâng. suất à. 50% là mình lỗ đúng không thì thường là chúng ta ở trong trạng thái bằng quan đúng không Dạ. đó để nếu theo đúng lý thuyết về xác suất thống kê nhưng mà thông thường ấy, thì cũng xác suất 50 50 đấy nhưng mà bảo rằng ok có 50 xác suất là sẽ thắng thì mọi người thường sợ mất cái xác suất 50 trăm đấy hơn là mọi người thì cái khả năng là mình sẽ bị lỗ và đấy nó đã tạo ra cái tâm lý FOMO tạo ra tâm lý FOMO cho nên rằng luôn luôn có một cái việc là chúng ta có thể phải bỏ mất một ít lợi nhuận ở trên bàn cho người khác và để giảm cái tỷ lệ lợi nhuận chúng ta bị bỏ trên bàn đấy thì có chiến thuật đầu tư đi cùng ví dụ như anh ví dụ như là khi mình ờ, giảm tỷ trọng chẳng hạn thì mình không cắt luôn một trăm phần trăm mình cắt dần trên đường lên của chứng khoán nhưng mà khi thấy chứng khoán quay đầu thì hành động một cách quyết liệt hành động cách quyết liệt và tức là anh tức là như vậy là mình có thể tổng kết lại là anh cho rằng định giá thị trường ở mức tương đối nào anh nghĩ hiện tại thì thị trường không đắt không rẻ không đắt không rẻ nếu em nhìn vì mình mình đang nhìn số PB hiện tại và mình cũng đang nhìn về số PE cũng là số trailing à. đúng không thì PE 18 lần hiện tại nếu mà kết quả quý 2 ra nữa thì kết quả quý 2 khả năng rất cao là sẽ cao hơn rất nhiều sẽ thêm một cái cái tăng trưởng rất tốt nữa ừ, đặc biệt PE, e của thị trường PE xuống. E của thị trường xuống vâng. PE thị trường lúc đấy có thể nó sẽ lại xuống vùng 17 16 17 vâng. nếu với mặt bằng giá hiện tại ừ. đúng không thì nó cũng không phải là đắt cũng không phải là rẻ nhưng cái PE thị trường hiện tại nó đang bị một cái vấn đề rất lớn là bị skew bởi cái nhóm ngành bị méo ngân hàng bị, bị méo. nó bị méo bởi cái nhóm ngành ngân hàng okay. đấy bị méo không phải là bị méo về mặt giá và vâng. bị méo về mặt à, lợi nhuận của nhóm ngành ngân hàng thế thì nó có hệ quả gì không anh hệ quả rất lớn là nếu mà à, có một cái yếu tố bất lợi nào đó xảy ra với chuyện lợi nhuận của ngành ngân hàng anh vâng. lấy ví dụ như ngân hàng nhà nước yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện một cái chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp một cách nghiêm túc hơn chẳng hạn vâng. đó thì lợi nhuận nó sẽ bị giảm và lúc đấy nó sẽ à, không đạt được kỳ vọng của thị trường và lúc giá động sản giá chứng khoán thì giá chứng khoán nó phản ánh uh, gọi là marginal change biết tiếng việt là gì phản ánh cái cái cái cái kỳ vọng tăng thêm của, về, về tăng trưởng right. Vâng. của mọi người khi tăng trưởng không đạt kỳ vọng thì lúc đấy nó sẽ nó, nó sẽ phản ánh phản ứng rất là dữ dội như vậy là chúng ta đang nhìn vào nếu mà nhìn vào PE thì nó là một cái cho thấy là không đắt không rẻ nhưng mà anh như anh nói là cái mức độ không chắc chắn của cái chỉ số đấy là tương đối là cao yes. thế thì làm làm thế nào rồi à. là, <laughs> như em như trường hợp của em thì em hay nhìn vào ok nếu mà trường hợp PA như thế thì em sẽ nhìn vào PB như thế này ừ. để cho là PB tức là định giá giá trên giá trị sổ sách của ừ. cả thị trường ừ. nó ở mức kiểu ổn định hơn đấy thì đấy là cách nhìn của em để giải quyết bài toán là PE nó, nó bị biến động như thế ừ. không biết là anh thì anh sẽ giải bài toán như thế nào à, PB thì thường anh chỉ nhìn nó trong giai đoạn không có y để nhìn thôi không có y để nhìn không có không có e để nhìn không, không có lợi nhuận anh thì không có lợi nhuận để nhìn thì dạ. lúc đấy mới nhìn nhiều đến PB hơn là dùng PB vì B nó khá là tĩnh đúng rồi đúng không khi đúng nó khá tĩnh và PB nó lên rất chậm PB lên rất chậm so với lại PE à. Dạ. đúng không thế PE ví dụ bây giờ em đang 16 17 đúng không nếu em nhìn dạ. forward một chút mà nó giật lên khoảng tầm 20 lần thì rất nhanh à. do E giảm và giá chứng khoán lên là nó giật lên rất nhanh trong khi đó nếu mà mà mà ơn earning cho lợi nhuận giảm nhé lợi nhuận giảm thì cái tác động của lợi nhuận lên giá trị sổ sách ấy nó rất nhỏ cho nên cái PB của em nó sẽ khá là khá là ổn định trừ trường hợp có một cái cú giảm rất lớn về lợi nhuận ảnh hưởng đến PB cho nên là thường anh chỉ dùng PB trong điều kiện khủng hoảng lúc đấy đi chọn cổ phiếu để mua chứ anh không dùng đó để làm yếu tố để để xác định thị trường đắt hay rẻ để, để bán okay. tất nhiên em cũng có một cái lý hay khi em dùng PB e thì thường anh hay nhìn so với lại cái AOI e của thị trường thì nó lại quay lại PE thôi Vâng. Đấy thì nếu cái BB e hiện tại của em AOI thị trường nó lanh quanh tầm 10 14 14 15 phần trăm thì thực sự không cao ừ. đúng không với cái rủi ro kinh doanh với mặt bằng lãi với mặt bằng lãi suất thì có vẻ là ok vì à. lãi suất bây giờ đang nằm ở đáy đúng không nhưng với cái rủi ro kinh doanh của môi trường ở Việt Nam thực sự là không cao trong khi đó PB của em lên gấp hai lần hai tám hai Ờ, tám lần gần ba lần đó thì PB của em rất cao chứ không phải không phải, không phải là, là, là, là rất cao Đấy, nhưng mà nếu mà nhìn PB để mà ra quyết định mà mua bán chứng khoán thì em nghĩ là nó sẽ rất chậm rất chậm hoặc là nó xảy ra trường hợp em phải bán rất sớm thì em nhìn PPU rồi rất scary đúng không rất sợ hãi nó cao quá rồi <laughs> em rất dễ ra tình trạng là mai em bán luôn vì em nó quá cao trong khi đó về PE thì nghĩ là nó, nó, sẽ đấy rồi thế thì à, như vậy mà về mặt định giá thì không đắt không rẻ nhưng mà rõ ràng là cái mức định giá thì mình như anh nói là mình cũng phải đặt trong yếu tố là môi trường vĩ mô kiểu như là lạm phát lãi suất như thế nào đúng không ạ thì em thấy là cái chủ đề này cũng nhà nhà tư quan tâm rất là nhiều và trong một chương trình số trước ấy, thì em thấy anh anh Phúc anh Lê Chí Phúc cũng có bàn về vấn đề này em có một cái slide đây thì em thấy là quan điểm của anh Phúc là mặc dù các nước in tiền rất là nhiều đặc biệt ở Mỹ nhưng mà cái vòng quay tiền M2 này của Mỹ thì nó giảm mạnh thì dẫn tới là ừ, không lo lắng về lạm phát lắm mà chưa kể là chỉ số thất nghiệp ở Mỹ thì hiện tại nó vẫn tầm khoảng 6 phần trăm tức là nền kinh tế chưa toàn dụng lao động thì bên anh có bình luận gì thêm về cái ờ, chủ đề lạm phát ở trên thế giới và ở Việt Nam cái này thì hơi hơi ngoài cái vùng kiến thức của anh em anh cũng ở nhà kinh tế học nên là anh không không đi quá xa nhưng mà anh hiểu rằng đây là lạm phát nó có hai cái loại lạm phát một là mang tính chất cơ cấu Và. Vâng. hai là lạm phát mang tính chất chu kỳ Và. Vâng. cơ cấu ví dụ là như những cái như thay đổi về mặt ờ, nhân khẩu học thay đổi về ờ, năng suất lao động đó thì nó làm cho uh, cái giá cả nó không tăng lên được đó còn cái nhìn về vòng quay này thì về vòng vòng quay tiền thì anh nghĩ rằng nó là tùy vào cách nhìn thôi anh ví dụ cái vòng quay được tính toán cũng bằng giá giá nó không tăng vòng quay nó giảm mà thì không biết cái gì là hệ quả của cái gì <laughs> đúng không? tổng tiền đi ra đúng không nhân với giá như velocity thì nó ra nó, nó, nó, nó, giá không tăng thì vòng quanh nó giảm thôi right. Vâng. thì đơn giản đó thì cái chuyện lạm phát mang tính chất cơ cấu thì anh nghĩ là sẽ mang tính chất rất dài hạn và nó cũng không ảnh hưởng dài hạn là cụ thể là ờ, như là nó nó sẽ xảy ra trong vòng 10 20 năm đấy như vâng. này và, đó vì ví dụ như năm vừa đợt ừ, ờ, trong vòng cái thập kỷ vừa qua đúng không ừ. thì Trung Quốc xuất khẩu uh, giảm phát đúng rồi. là ra ngoài thế giới cộng à. với vâng. chuyện công nghệ nữa à. cho nên cái năng suất lao động nó tăng lên à. đúng không và làm cho giá giảm giá không tăng anh đấy anh thấy cái yếu tố đó là yếu tố quan trọng hơn là cái chuyện là bơm bơm tiền rồi vòng quay của tiền rồi rồi, rồi, rồi đó kia đấy là yếu tố về mặt cơ cấu lâu dài thế thì ừ. nếu cái đó rồi nó đảo ngược thì nó sẽ tiến hành dần dần nó như kiểu mình luộc ếch nhưng mà nó ừ. tiến hành dần dần qua một vài năm chứ không thể phát nó giật cục lên được giật nhanh lên được vì ở đây mình liên quan đến yếu tố lạm phát nên là mình đang lo ngại đến chuyện là chính sách tiền tệ ừ. của các ngân hàng trung ương người ta thay đổi đúng không thì đấy là ảnh hưởng ảnh hưởng đến giá chứng khoán vâng. đúng không thì thì anh anh đang nhìn dưới góc độ đó thì cái chuyện lạm phát đang thiết cơ cấu hiện tại anh không anh không quá quan tâm quá nhiều ừ, mà anh quan tâm nhiều hơn đến lạm phát bằng chất chu kỳ tức là ngắn hạn ngắn hạn hơn vâng. đấy thì chu kỳ thì nó đến từ nhiều cái câu chuyện anh lấy ví dụ như là ờ, khi mà nền so sánh nó thấp ví dụ bây giờ mình so sánh lạm phát năm này năm nay so năm trước nó thì kiểu gì nó sẽ ừ. cao vì giá năm 20 trừ trường hợp của Việt Nam là không hiểu tổ cục thống kê thống kê thứ nhất thống kê đủ gì là anh không rõ <laughs> đấy thì giá sắt thép lên là mầm nhưng mà trong đó anh nhìn vào cơ cấu chỉ số CPI công nhận rằng cái chỉ số sắt thép với lại giá nhà giá nước thứ nó chiếm tỷ trọng rất là nhỏ và... nó, nó lại xảy ra một cái vấn đề là ok do trợ cấp giá điện cho nên giá điện nó chưa tăng đấy nó tính cái chuyện trợ cấp giá điện vào mà nó cho là giảm phát nó giảm đó thì thì đấy là trừ ở Việt Nam nhưng còn nếu mà so sánh India thì tất cả các nước lạm phát đều là tự nếu mà so sánh như thế đều lên à. đúng không vì cái nền so sánh nó nó rất thấp nhưng mà có một câu chuyện sâu hơn mà mình cho chúng ta cần cần chú ý là liên quan đến giá hàng hóa giá hàng hóa đúng không khi chúng ta nói đến lạm phát thì nó liên quan nó phụ thuộc vào đến cái nhìn vào CPI liên quan đến cái rổ của CPI của người dùng ừ. đấy nhưng dưới góc độ đầu tư thì anh quan tâm nhiều hơn đến cái cấu phần trong cái rổ đấy thì anh chú trọng đến giá hàng hóa thì giá hàng hóa có thể nó sẽ vượt nó tác động lên lạm phát vượt kỳ vọng của các ngân hàng trung ương và vượt kỳ vọng của mọi người lý do là trong vòng một thập kỷ vừa rồi ấy, khi mà giá hàng hóa nó không tăng được ấy, cho vâng. nên là rất nhiều các doanh nghiệp là cắt đầu tư rồi. cắt đầu tư thì khi mà cắt đầu tư nguồn cung thì giảm. nó sẽ làm cho nguồn cung giảm à. đúng không nguồn cung giảm thì bây giờ nguồn nhu cầu nó quay ngược lại ấy. thì thường đầu tư người ta phải mất vài ba năm đó ừ. thì nó có thể là tác động lên đến đến có độ chế ờ, có độ chế tác động và nó sẽ tác động lên giá nó sẽ tăng ví dụ em nhìn giá đồng giá thiếc thì bây giờ phát triển công nghệ xanh đúng không xe điện rồi là năng lượng tái tạo năng lượng mặt trời đều cần dùng rất nhiều những nguyên liệu động liệu đó mà nó đang vào thời kỳ bùng nổ cho nên nó sẽ tạo nhu cầu nguyên liệu rất là lớn và nó làm giá tăng yếu tố thứ hai nữa là nếu mà chúng ta để ý thì sẽ thấy rằng là các nhà sản xuất này là đang có cái xu hướng là uh, giữ giá chứ không phải tăng sản lượng yeah. Vâng. để được biên lợi nhuận nhiều hơn em có nhìn OPEC em nhìn mấy ông làm quặng yeah. em nhìn mấy ông vận tải biển vâng. là nó đi theo cái xu hướng đó đấy và xu hướng thứ ba đấy là như anh vừa nói lúc trước là do sang chuyển sang làm công nghệ sang thì giá chi phí sản xuất nó tăng lên vâng. và nó đẩy giá đầu ra tăng lên đó và đấy là ba yếu tố chính nó hội tụ tại cùng cái thời điểm hiện tại trong giai đoạn hiện tại đó, thì có thể nó sẽ làm cho cái giá hàng hóa và từ giá hàng hóa đấy nó tác động lạm phát cao hơn những kỳ vọng của mọi người và khi so khi các kỳ vọng của mọi người rồi thì các ngân hàng trung ương nhất là với ông, ông ở Việt Nam bây giờ lạm phát cứ nói là cũng kiểm soát được dưới 4% cho năm nay đúng không anh đi đọc cái tin gần nhất ờ, gần đây nhất đây nhưng mà nếu kiểm soát được bằng cái cách nhiều thủ thuật ví dụ như là ờ, không cho tăng giá xăng dùng quỹ bình ổn giá chẳng hạn thì những đấy nó chỉ là mang tính chất nhất thời thôi và, trên giấy tờ nó mang chất thủ thuật nó smooth out cái tác động của của của lạm phát đó nhưng mà nếu mà nhìn dưới góc độ các ngân hàng trung ương trên thế giới thì khi ví dụ đặc biệt ở Mỹ thì khi mà tỷ lệ ờ, thất nghiệp của họ mà giảm xuống giờ đang giảm rất là nhanh đúng không? À. Ừ. Trước cái số liệu mới ra mới đây nhất đã xuống 5,8 rồi. rồi. và với cái việc và vaccine ờ, tác động của vaccine mọi người quay lại trở lại làm việc ấy, thì nó sẽ xuống rất nhanh. Thì lúc đấy có thể rằng là uh, Fed sẽ phải có một cái cách uh, cái điều chỉnh về cái chương trình hỗ trợ kinh tế của họ đó trong đó có việc là tăng lãi suất dần dần tức là thắt chặt ý anh là thắt chặt hơn đúng không? Cũng anh không nghĩ là thắt chặt, Đấy, anh không nghĩ là thắt, nghĩ từ thắt chặt đến một cái gì đó rất xa, người ta sẽ chỉ cần giảm cái tác động thôi vâng. là là, là giảm hỗ trợ, giảm hỗ trợ đúng không? Okay. Giảm hỗ trợ thì nó sẽ à, à, tác động đến tâm lý của thị trường, tác động đến tâm, ờ, tâm lý của thị trường. Chứ còn để mà tính như chuyện à. là lãi suất nó tăng giật mạnh lên để nó làm thay đổi và nó tạo ra một cuộc khủng hoảng thì anh nghĩ không em thì uh, quan sát từ cái uh, em hiểu cái cái cái logic của anh em quan sát từ cái hiện tượng Trung Quốc ấy tức là ví dụ như là giá commodity giá nguyên vật liệu đầu vào tăng rất là mạnh này thì ờ, dẫn tới là cái chỉ số giá PPI tức là giá thành sản xuất ở bên Trung Quốc ấy nhận nó cũng tăng rất là mạnh nhưng mà <coughs> nếu mà nhìn sang chỉ số ừ, CPI chỉ số giá của người tiêu dùng cuối cùng ấy thì nó lại chưa tăng tức là cái mức tăng từ bên dưới đẩy lên ấy, thì là đã được cái các cái nhà sản xuất trung gian họ hấp thụ họ họ đang hấp thụ ở chỗ đấy rồi họ đang chịu đựng ở chỗ đấy rồi và nó chưa đẩy lên người tiêu dùng cuối cùng thì liệu rằng là cái đấy tức là cái như vậy thì là trên nhìn cái tranh tổng thể thì nó vẫn đang rất là ok ấy. thì như vậy thì cái lo lắng của anh nó có đáng ngại không? À, nó sẽ có độ trễ trễ nó sẽ đổ trễ nó sẽ đến cái mức mà margin biên lợi nhuận của các nhà sản xuất nó co hẹp lại mà họ không thể chịu được nữa vâng. thì lúc đấy nó phải đẩy sang cho người tiêu dùng ừ. À, anh lấy ví dụ như là sắt thép nó tăng như đợt vừa rồi đúng không? Vâng. Đấy thì à, nó sẽ độ chế tác động lên giá à, à, nhà cửa chẳng hạn, ừ. đúng không? Hoặc là giá ô tô chẳng hạn. Ờ, trong giai đoạn vừa rồi là dài vừa rồi nhá giá thép tăng đúng không giá quặng đồ bảo tăng nhưng mà chỉ với gần đây thôi thì ờ, các doanh nghiệp ờ, sản xuất thép ô tô ấy nó bắt đầu mới tăng giá ừ. và anh nó tăng mạnh tăng mạnh giá thì chắc chắn nó sẽ có, có độ trễ à. nếu hàng hóa giá hàng hóa nó tiếp tục nó tăng kiểu như này ấy, thì nó ừ. sẽ đẩy sang uh, cho người tiêu dùng thôi như vậy là cái cái lo lắng của anh là nó sẽ thể rõ hơn ở quý 3 và quý 4 thì anh là như vậy đúng không? Ừ, cái đấy cần phải xem cần phải phải, phải chờ đợi nhưng anh nghĩ là cái độ trễ có thể quý 3 thì quý 4 sẽ xảy ra nhưng mà cái đó là cái yếu tố mà anh theo dõi Vâng. yếu tố danh giỏi anh thì thường không có một cái phán đoán trước thì mình chẳng phải nhà kinh tế học <laughs> đó cho nên không có một, xây một cái mô hình cho mình phán đoán là ok quý nào nó sẽ xảy ra cái gì như thế nào anh thường anh thường không theo cái trường phái đấy à. mà anh theo trường phái là ok tôi sẽ có một loạt các yếu tố tôi cho rằng là trọng yếu đối với chứng khoán vâng. và tôi theo dõi nó ừ. đấy tôi theo dõi nó khi nào và nó xảy ra và đánh giá các mức độ tác động xảy ra của nó thế nào thì tôi hành động tương đương đó chứ còn anh anh rất rất rốt trong cái chuyện là dự đoán sẽ khi nào nó sẽ xảy ra như như thế hoặc là vào lãi suất uh, chẳng hạn quý ba nó tăng 25 điểm phần trăm quý bốn nó tăng 50 điểm phần trăm cái đấy việc các nhà kinh tế học họ làm hộ mình à. mà thường ấy thì những cái mà mọi người đều đang nói và đang bàn đấy thì nó phản ánh hết được giá chứng khoán Ừ. anh anh cũng không quá ngại những yếu tố đó anh chỉ ngại những yếu tố đó là khi anh anh anh xác định nhận ra được một số nhóm yếu tố anh đọc báo anh thấy không nhiều người đâu nói đến nó à. đấy thì lúc đấy đang lưu ý nó, nó sâu hơn thế thì ờ, em nghĩ là đi vào hành động cụ thể thì chắc là nó sẽ mình mình sẽ cùng làm rõ bức tranh hơn đấy ừ. à, nếu mà anh nhận định về cái tạm coi là thế trận như vậy <laughs> thì ờ, và cộng thêm là 15 năm kinh nghiệm đầu tư chuyên nghiệp của anh thì em muốn hỏi là thế thì cái chiến thuật đầu tư và phân bổ tài sản của anh nó sẽ biểu hiện ra như thế nào à, phân bổ tài sản của anh là không thay đổi so với lại cách đây một năm à, ờ, cái sự khác biệt lớn nhất so với cách đây một năm về phân bổ tài sản của anh là à, không còn gửi tiết kiệm vào trong tài khoản nữa à. và cái tỷ lệ à, cái tỷ trọng của trái phiếu doanh nghiệp trong danh mục nó tăng lên à. À, đó thế là không không chơi vô ngân hàng nữa lãi suất cũng quá thấp phải tìm các cái kênh đầu tư mà mình cảm thấy cái uh, lợi nhuận lợi, cao hơn. lợi nhuận so với rủi ro mình cao hơn à, mình, okay. mình chấp nhận được đó đấy là cái thứ nhất là cái phân bổ tài sản không nhưng mà với chiến thuật phân bổ danh mục chiến lược đầu tư ấy. cổ phiếu chiến lược đầu tư thì uh, bây giờ vì cái trên một cái nền định giá hiện tại ấy, thì anh cũng sẽ không không không dự đoán được là lúc nào thị trường nó sẽ tương đó nhưng mà sẽ có những cổ phiếu mình biết chắc chắn rằng là nó đã chạy một giai đoạn quá dài giá cổ phiếu nó lên một cái định giá nó lên một cái vùng vâng. mà mình nghĩ rằng là khó có thể mua thêm được anh lấy ví dụ như Techcombank chẳng hạn đó bảo mua mới ở vùng giá này hay không thì anh không bảo anh bán nó đi không anh không ok <laughs> đó thì như lúc trước anh chia sẻ ấy là mình raise cái stop loss của mình lên vâng. đó là khi nào mà nó xảy ra cái đến cái stop loss đấy của mình thì mình hành động quyết liệt hành động quyết liệt đó thì nó nó làm chuyện đó thế thì đấy là cái chuyện mà nó sẽ có danh mục anh sẽ có hai cái nhóm cổ phiếu kiểu như thế hai nhóm ờ, hai nhóm một nhóm cổ phiếu là mình vẫn đang giữ mình biết là nó đắt nhưng mà ừ. thị trường nó vẫn đang cứ điên nó điên loạn nó hơi khó khó nhỉ nó đang cơn ờ, <laughs> nóng đúng không 30.000 tỷ giao dịch một ngày có thể một mà, tuần sau lên 40.000 tỷ sao nó đó nó cơn nóng thì tại sao mình phải bán nó đó, trong khi cái tỷ trọng trong danh mục của mình cái cái số lượng cổ phiếu mình phải bán ấy, so thanh khoản hàng ngày của thị trường nó cũng quá nhỏ mình bán một ngày là xong mà anh thì hay có một cái thói quen là nhiều khi bán một phiên sàn à, là hết cái trạng thái của mình <laughs> đó thì với những cổ phiếu đắt là phải thế à. đấy thì nhóm cổ phiếu thứ hai mà mình đang muốn đi thì nếu mà cái cơn điên loạn này thị trường nó vẫn tiếp tục thì kinh nghiệm nó sẽ xảy ra rằng sẽ có những cái nhóm cái cái PE, PB của em ấy, nó lên nhanh thì thị trường ấy, là vâng. thường nó lên nhanh với nhóm doanh nghiệp mà mà mà vốn hóa lớn, à, vốn hóa lớn và lợi nhuận mỏng vốn hóa lớn hay mỏng lợi nhuận mỏng y nó mỏng cái cái cái ấy đấy thì nó sẽ đẩy pi lên rất nhanh và từ đó vốn hóa lớn nó kéo pi thị trường lên đấy, à. ở thị trường nhà mình nó có một nhóm đấy ví dụ nhóm cổ phiếu của vin chẳng hạn À. đấy là, là kiểu kiểu nó nằm trong nhóm đấy thì thường cái giai đoạn cuối của thị trường thì là cái, cái cổ phiếu đấy là thường nó nó làm cho cái định giá chung của thị trường nó nằm ở cái vùng ừ, quá đà nó là một vùng quá đà thì nếu mà cổ phiếu ngân hàng nó đã lên được nhiều rồi đúng không nó có vấn đề nó có vấn đề thì và với cái dòng tiền nó cuồn cuộn như hiện tại ấy, vâng. đấy thì những cái cổ phiếu nhóm đấy nó sẽ thay thế cái nhóm leader là cái nhóm ngân hàng và à, phân bổ một phần sang cái nhóm đó để à. kỳ vọng rằng là hưởng được cái à, khúc cuối của thị trường à, tức là anh có một nhóm cổ phiếu là tương đối là đắt rồi anh vẫn hâu còn một nhóm khác là <clears throat> có, có thể là cái dòng tiền nó chưa vào nhiều anh yeah. Dạ. anh hầu nhóm đó nữa để thì okay. khi mà dòng tiền ra khỏi cái nhóm mà đang rất nóng rồi ấy, nó sẽ okay. quay sang nhóm nó thôi vì index nếu nhìn chung thị trường ấy nó chết trừ trường hợp nó có một biến, biến cố gì đó rất lớn mà không ai đoán được ừ. đấy thì khi nó xuống nó không giờ nó xuống ngay cả nó sẽ có những nhóm luân phiên để giữ cho chỉ số nó nó, không quá bị quá đà ừ. thế thì em sẽ đi vào một số so sánh một số cái cơ hội đầu tư cụ thể nhé để xem là anh có dạ. bình luận gì thêm à, trong lúc đấy thì quý vị khán giả cứ đặt câu hỏi cho anh comment đặt câu hỏi cho anh anh Tường ấy thì mình sẽ có 15 phút cuối nữa ừ, Tùng sẽ chia sẻ với anh Tường trong khoảng tầm 5 à, 5 phút 5 đến 10 phút nữa sau đấy thì sẽ chuyển sang phần câu hỏi cho khán giả thì khán giả mời quý khán giả cứ đặt câu hỏi cho anh Tường đây em sẽ có slide một số cái slide so sánh một số cơ đầu tư à, thì đầu tiên mình bắt đầu từ ba cổ phiếu vốn hóa lớn trước ừ. đúng không ạ thì em có cổ phiếu gas này ba cổ phiếu này nó vốn hóa tầm khoảng tầm 100 à, gần 200 ngàn tỷ đó anh dạ. đấy. có ga này Vinamilk này và Techcombank đấy. Thì ga thì uh, ga Vinamilk và Techcombank thì mức tăng giá của ba cổ phiếu này mặc dù vốn hóa nó đều tầm khoảng 107 đến 108 109 nhưng mà mức tăng giá từ đầu năm nó rất khác nhau như anh nói là Techcombank là tăng 74 kể từ đầu năm rồi trong khi Vinamilk thì <laughs> giảm giảm 16 phần trăm còn ga thì gần như không đổi em em muốn hỏi là nếu mà được lựa chọn thì anh sẽ lựa chọn thằng nào trong ba doanh nghiệp ba cổ phiếu này à, ở đây nên tách ờ, uh, time frame nhé em đang nói là trong ngắn hạn thời điểm hiện tại đúng không hay em nói là trong trong trong dài hạn à, anh có thể nói ngắn trước sau đây <laughs> dạ, dạ. nếu mà ngắn hạn thì uh... à, ngắn hạn thì anh là mình là câu chuyện là dưới một năm được chưa? Dạ, để thế là dạ, khán giả dạ, dễ hình dung dưới không một năm rồi okay, dưới một okay. năm rồi là nếu mà ngắn hạn dưới một năm anh chọn gas ok vì sao à, lý do như anh nói là thứ nhất là về mặt chu kỳ giá hàng hóa anh vẫn tự tin okay. rằng giá hàng hóa nó sẽ tăng giá à. dầu có yếu tố nọ yếu tố kia đấy nhưng mà anh anh nghĩ rằng nó sẽ sẽ ổn ừ. thì trong ngắn hạn thì nó gas nó thể hiện được cả hai yếu tố yếu tố thứ nhất là do dòng vòng dòng tiền vào anh này chưa có nhiều ừ. đó nó là một là cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường à. đó nó có thể hỗ trợ cho ờ, cú tăng cuối cùng của vn index <laughs> đó à, được hỗ trợ về nền tảng cơ bản giá dầu tăng lợi nhuận tăng ừ. đó, và em thấy thời tiết nóng được như thế này thì các doanh nghiệp ờ, điện khí lại huy động vì thực ra lợi nhuận của gas năm ngoái nó xuống ấy và đầu năm nay nó cũng xuống ấy là do điện khí dùng không nhiều ừ. đấy nóng lực như thế này điện khí dùng nhiều hơn gas bán được nhiều hàng hơn đấy và spread nó sẽ lớn hơn đó trên trên cái nền tảng là, là, là, giá bán ra gia tăng hơn đó thì nó cả yếu tố kỹ thuật và yếu tố cơ bản nó nó đều ủng hộ cho cái chuyện là giữ sẽ trong ngắn hạn nó sẽ tạo ra lợi nhuận đó nhưng về dài hạn thì anh không không tự tin về gas dạ. nó lại cũng là một cái doanh nghiệp utility thôi mọi người rất kỳ vọng ở LNG, ABTC các thứ nhưng mà vâng. về bản chất nó vẫn là cái ngành hàng à, capital intensive nghĩa là ngành hàng tự có cái thâm dụng vốn đầu tư rất lớn ừ. thế cái vấn đề không phải là lợi nhuận tăng bao nhiêu mà vấn đề tỷ suất sinh lợi trên vốn mà công ty sẽ đầu tư là bao nhiêu với những dự án LNG đấy vâng. thì hiện giờ đối với anh nó đang là một cái khoảng trống anh chưa có nhiều thông tin để anh đánh giá anh lấy ví dụ như là nếu mà ga đang đầu tư cho dự án LNG mà tạo ra được tỷ suất lợi nhuận trên vốn là hai chục phần trăm chẳng hạn thì lúc đấy nó lại hấp dẫn ừ. đấy như là lẹt phẹt 10 phần trăm chẳng hạn thì bằng lãi gửi tiết kiệm thì anh lại cũng không không hấp dẫn lắm mà dài hạn hơn thì anh lại vẫn thích Techcombank dài hạn là hơn thích Techcombank là Techcombank nhưng mà bỏ rồi cho ngắn hạn với vùng giá hiện tại bảo mua mới hay không cho anh không mua vì là nó vì sao vì định giá của nó vì định giá nó hơi bị định giá anh nghĩ định giá Techcombank định giá quá đà định giá quá đà tất nhiên là có rất nhiều lý do để cho nó có đến lên mức quá đà hiện tại và có thể nó tăng một khúc nữa nhưng đối với anh thì thấy là rủi ro và lợi nhuận nó không còn tương xứng nữa hay quá cảm ơn anh thế thì mình chuyển sang tức à, là ngắn hạn thì chọn ga dài hạn thì chọn techcom <laughs> còn à, với các cổ phiếu vốn hóa trung bình đi anh em có ba cơ hội đây một là Masan Midline này, công ty mà sản xuất thịt đấy anh ừ. không phải công ty mẹ nhé thứ hai là Ri và thứ ba là Vincostone cả ba thằng này vốn hóa cũng đều tầm khoảng à, xung quanh quanh tầm 18.000 tỷ ừ. thì cả ngắn <laughs> dài hạn thì anh sẽ chọn thế nào Uh, dài hạn anh sẽ chọn Vicostone dài hạn chọn Vicostone ừ, à, thì đây là một doanh nghiệp thực sự có lợi thế cạnh tranh về ừ. mặt à, quản lý về mặt công nghệ à, thị trường về mặt addressable market thị trường của họ khá là lớn ừ. theo cái chu kỳ phục hồi về kinh tế của các nước xuất khẩu của họ vâng. đó à, ngắn hạn thì anh chọn uh, Masan Midlife Masan Midlife ừ. à, vì lý do thì cá nhân anh thì thường anh không thích những cái công ty mà được à, dẫn dắt bởi các chuyên gia về investment banking ừ. về nghề về về về ngân hàng đầu tư à, thì à, với những những công ty mà bị dẫn dắt bởi anh em trước đây làm chứng khoán <laughs> làm ngân hàng đầu tư ra làm lãnh đạo doanh nghiệp thì thường chẳng còn gì ở trên bàn cho anh em chúng ta cả họ biết rất rõ nhà đầu tư nghĩ gì họ biết rất rõ là cần phải chuẩn bị số liệu ra sao và họ biết rất rõ nói rất rõ những câu chuyện mà nhà đầu tư đang muốn nghe và thường như đối với anh thì những cái thứ đó nó không còn lại nhiều ở trên ờ, bàn về mặt lợi nhuận nữa à. cái giá họ bán luôn là giá tối ưu cho họ Đấy. nhưng mà với Masan Bitla thì gần đây anh có nghe đọc một vài bài báo thì thấy lãnh đạo của họ cũng đang vò đầu bứt tai với chuyện định giá của họ hoặc là công ty họ tốt thế sao định giá quá thấp oh. đó thì anh nghĩ rằng trong ngắn hạn nó sẽ có một cái gì đó làm cho giá cổ phiếu nó chuyển động anh anh có thể làm rõ cái yếu tố là cái định giá thấp của họ là như nào em em muốn biết sâu à, người ta đang nói đến một cái câu chuyện là làm một thị trường thực phẩm đúng không à, mấy tỷ đô rồi đấy tương lai của họ rất rộng lớn rồi đúng không rất dài rồi đúng không cho nên là cái định giá của họ phải gấp vài lần như thế này chứ không thể <laughs> bằng này được okay. đấy là đấy câu chuyện câu chuyện của các investment banker họ hay họ hay nhìn tất nhiên về mặt lâu dài thì có thể nó đến nó, nó sẽ đến cái đến cái giai đoạn đó ừ. nhưng mà nhìn một cái tương lai xong rồi đưa cái tương lai đấy về hiện tại và nghĩ rằng nó sẽ chắc chắn xảy ra để đưa vào đánh giá thì anh không theo cái trường thái đấy nó có rất nhiều các cái ẩn số trên con đường họ đạt được cái mục tiêu đấy nhưng mà ngắn hạn thì anh vẫn chọn ngắn hạn yes anh không chọn vì yếu tố cơ bản vì câu chuyện anh vừa nói với no, anh no. vì chuyện này anh chọn anh chọn vì yếu tố rằng là ban lãnh đạo họ đang vò đầu lướt tai vì giá cổ phiếu họ quá thấp à, ok em hiểu <laughs> rồi cảm ơn anh như vậy là dài hạn thì chọn Vinco Stone vì có lợi thế cạnh tranh ngắn hạn thì chọn Masan Midline vì bình luận của anh đã ok chuyển sang có ba cổ phiếu vốn hóa nhỏ thì chúng ta sẽ ờ, nói nốt phần này trước khi mà chuyển sang phần câu hỏi với khán giả thì ba cửa hàng nó nhỏ thì em có FPT Retail này có may sông Hồng này và Nam Việt Đấy. thì mức tăng giá của ba thằng này từ đầu năm cũng rất khác nhau anh thấy là may sông Hồng là tăng khoảng 50 phần trăm FPT Retail thì là giảm 20 phần trăm từ đầu năm đến giờ và Nam Việt thì gần như không à cái này em làm từ slide em làm hôm qua nhé còn tại vì là hôm yeah, ờ, dạ, sợ giá <laughs> nó tăng rồi đúng không sáng hôm qua thì Nam Việt có một phiên tăng chặt thì em chưa kịp đưa vào đây nếu mà nhìn về bản chất của ba công ty này về vốn hóa thì tương đồng nhau đúng không về bản chất thì đều ba công ty đang có cả cái sự hồi phục mang tính chất chu kỳ và vâng. đúng nhỉ nếu về nhìn về mặt lợi nhuận của doanh nghiệp uh, à, FPT Retail thì năm ngoái cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện Covid không bán được hàng tất đúng nhiên rồi. là những yếu tố chính anh, anh nhận vâng. xét của anh chuẩn vâng. và sông Hồng thì cũng năm ngoái thì cũng bị dệt may không ấy được năm nay bắt đầu à, xong mỏng còn cái nữa là họ bị có một khách hàng à, ờ, trích dự phòng đúng vâng, không khách hàng vâng. không trả được tiền ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ vâng. đúng nhưng mà về dệt may thì năm nay cũng đang đang phục hồi theo tính chất chu kỳ và và Navico Nam Việt đúng không nhỉ đúng rồi đúng Nam Việt đấy thì cũng thế tức là cả ba doanh nghiệp đều đều ba cả cha đấy ba ba ba doanh nghiệp đang phục hồi tính chất chu kỳ đó à, về mặt định giá mà nói thì uh, ờ, 10 thường thì anh không nhìn định giá PE riêng như thế này và anh muốn xem cái số PE của họ đã bị tác động bởi cái gì vâng. anh lấy ví dụ như sông Hồng PE của họ 10.5 đúng không và à, anh nhớ không nhầm là PE forward của họ cũng tương đương tầm 10.5 này không, ừ. không, ờ, không, không quá cao dựa vào cái chuyện là họ sẽ có hoàn nhập một số dự phòng rồi trích dự phòng nói chung là cái PE của của của của sông Hồng là nó năm ngoái nó bị ảnh hưởng một chuyện nó trích dự phòng mà. Vâng. cho cái khách hàng anh nhìn sâu hơn vào cái biên lợi nhuận của doanh nghiệp biên lợi vâng. nhuận lõi của doanh nghiệp là vâng. xem là biên lợi nhuận có thể cải thiện được hay không ừ. thì nếu mà nhìn kỹ thì em sẽ thấy rằng là biên lợi nhuận lõi của Nam Việt sẽ được cải thiện đang đang là vùng đáy đang là vùng thấp đang là vùng vùng, vùng đáy của của vùng đáy vùng thấp chứ không phải đáy không phải thấp nữa <laughs> đó còn biên lợi nhuận của sông Hồng biên lợi nhuận lõi thì nó đang nằm ở mức trung bình Ừ, trung bình đấy, cho nên là cộng thêm một yếu tố nữa về về quản trị doanh nghiệp thì ờ, thì anh thấy sông hồng có vẻ không tôn trọng nhà đầu tư lắm nhìn vào những cái à. thứ họ giải trình về tăng giảm lợi nhuận gửi ủy ban chứng khoán Rồi. đó thì ờ, và là công ty mà theo thông tin anh em à, thị trường cho biết thì lãnh đạo cũng rồi, cũng, rồi. thích cổ phiếu rồi. đấy cho nên giữa ba công ty này cho ngắn hạn để hưởng vào cái chuyện hồi phục có tính chu kỳ thì anh chọn năm Việt ừ. còn dài hạn ạ dài hạn thì anh thích cái franchise của FPT Retail là khi anh nói chuyện chọn dài hạn không có nghĩa rằng mua ngày hôm nay để giữ cho 3 năm nhé <laughs> đó và mình đưa nó vào danh mục dài hạn mình chờ các yếu tố mà nó thực sự nó xảy ra theo đúng kỳ vọng của mình anh lấy ví dụ như FPT retail chẳng hạn Là. Vâng. đúng không khi nào họ xử lý được cái vấn đề cốt lõi của họ là làm cho lợi nhuận của họ thực sự hồi phục à, rồi chuỗi nhà thuốc ờ, Long Châu của họ đúng không? Thì có tín hiệu có thể là mang lại lợi nhuận và đóng góp đáng kể vào trong tổng lợi nhuận của doanh nghiệp. Đó, thì phân tích khi thấy có tín hiệu đó thì nó là một cái franchise khá là tốt. Ừ, cảm ơn anh. Vậy là ngắn hạn anh chọn làm việc vì yeah. Dạ. câu chuyện phục hồi. Yeah. Dạ. Sau uh, từ đáy, phục hồi, biên lợi nhuận phục hồi từ đáy. Biên lợi nhuận phục hồi. Em nghĩ thực ra năm Việt còn một câu chuyện nữa là cái công suất của họ cũng mở rộng trong quá trình mở rộng và họ xuất sang Mỹ thì cái doanh thu của họ bên cạnh là top uh, doanh thu tăng nhé còn cái chuyện biên lợi nhuận của anh cải thiện nữa thì thực ra là nó nó sẽ gồm ba bốn thứ vâng. chuyện thứ nhất là chuyện mở rộng nhưng tất nhiên chuyện mở rộng thì nó phải phụ phải phải cẩn thận nó <laughs> liên quan đến chuyện làm cá làm tôm cũng đơn giản trong cái chuyện đó cứ mở rộng công suất mà mà là tốt à. đó thì cái đấy cần phải đi sâu hơn cái đấy mình không có thời gian để phân tích ừ. kỹ ở đây okay. câu chuyện đó thì thế ra với làm việc có ba câu chuyện thôi mở rộng tăng trưởng về doanh thu à. ngay với cái công suất hiện tại của họ thì cũng đã tăng trưởng doanh thu được rồi ừ. chứ không phải là là cần phải mở rộng công suất ừ. bên lợi nhuận sẽ hồi phục yeah. Dạ. cộng thêm với chuyện là điện mặt trời trước cái thứ họ ờ, làm áp máy nó đóng góp thêm nhưng phần đấy nghĩ không quá nhiều nhưng mà nó làm một cái câu chuyện cho thị trường uh, uh, để để kéo cầu ừ. nhu cầu đối với cổ phiếu cảm ơn anh thế bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần câu hỏi khán giả anh uống <laughs> hôm nay có rất là nhiều nhà đầu tư tham dự chương trình rồi à, câu hỏi đầu tiên của anh à, anh cứ đọc một số câu hỏi anh biết đấy trước sau em gửi tin nhắn qua tin thì anh anh sẽ câu hỏi tiếp nhé là um, câu hỏi đầu tiên của nhà đầu tư là tí nhon <laughs> là sau nhóm ngân hàng nhóm ngành nào sẽ nhận được sự quan tâm của dòng tiền thưa anh ẩu khó à, <laughs> cái đấy thuộc thường anh thường không đoán những thứ đó đấy, nhưng mà nhóm mà nếu mà nhìn về mặt chiều dài hơn thì anh thấy có cái nhóm cổ phiếu liên quan đến ờ, logistics ấy vâng. cổ phiếu ờ, đấy anh nghĩ là là định giá nó thủ loại ngon bổ rẻ chỉ có vâng. khi nào dòng tiền vào thôi thì anh không biết vâng. cái đấy nó phụ thuộc vào thị trường mình không ngồi đoán mình không phải đổi lái à. chứ không biết được nhưng mà nhóm đấy khi có chuyển động thì anh nghĩ là anh có thể make a big move ừ, cảm ơn anh chuyển sang câu hỏi thứ hai là bạn là Tùng Bùi muốn hỏi là mình muốn hỏi về phương pháp phân bổ tài sản đầu tư cụ thể ví dụ như là tỷ lệ tài sản vốn trên tài sản sinh lời cố định thì trong mỗi lớp tài sản đó cách đa dạng hóa giữa các công cụ đầu tư ra sao ví dụ như là tài sản thì có cổ phiếu này à, dài hạn này ngắn hạn này ETF quỹ mở quỹ tức là bạn ấy đang có vẻ muốn đang muốn hỏi về các cái kênh tài sản và tỷ lệ phân bổ như thế nào cho nó phù hợp theo em hiểu câu hỏi ờ, cái này hơi khó để mà trả lời trong cái sự kiện kiểu này vì nó phụ thuộc vào cái mục tiêu đầu tư của từng người à, và cái điều khi nó nói cái biệt tài ra nó có điều kiện của cá nhân à. mục tiêu đầu tư mức độ chấp nhận rủi ro à. nhu cầu về tài chính của của mọi người ấy, thì à. mới nói rõ được ví dụ như cá nhân anh chẳng hạn thì anh vẫn uh, 20% bon 20% bon 20% bon 80% còn lại thì là cổ phiếu à, ờ, 20% là trái phiếu và 80%, 80 là, là, là cổ phiếu, phiếu. Ừ. Ừ. thì cái 20% bond đấy của anh ấy không phải là vấn đề là để để sinh lợi mà để nó đáp ứng cái dòng tiền Ờ, coupon dòng tiền lãi từ bon á vâng. nó đáp ứng cho những gọi cái fix uh, cái commitment tức là những cái nhu cầu tài chính cố định của anh vâng. ví dụ như chi tiêu hàng tháng đi du lịch hàng năm vâng. rồi tiền đóng phí bảo hiểm ừ. đấy thì những cái thứ đấy là, là nhóm bon nó tự nó nó, nó chịu trách nhiệm à. đấy còn nhóm cổ phiếu thì à. chịu trách nhiệm cho mình nhân cái giá trị tài sản lên tức là nói cho cùng thì nếu à, đến lúc mà mình có vấn đề gì đấy với cổ phiếu thì mình cũng không bị vợ đuổi ra khỏi nhà <laughs> em thấy cách phân bổ của anh là rất, rất giống cái khái niệm về tháp tài sản và con đường đi go của Benarek ấy <laughs> nếu không có thời gian thì à, hôm buổi sau chúng ta sẽ thuận về thêm phần đó ok em chuyển sang câu hỏi tiếp của nhà đầu tư tiểu phàm này là tuần qua dòng dầu khí tăng rất là nóng cùng với đó là giá dầu thế giới áp sát mốc 70 đô thì anh ờ, có thể một số dự đoán thì cho rằng giá dầu có thể tăng lên 100 đô thì như vậy thì tác động thế nào tới nền kinh tế ờ, bạn ấy đang lo lắng về giá dầu à, anh không nghĩ rằng tác động của dầu đối với nền kinh tế hiện tại nó quá là nghiêm sốc như giai đoạn trước nữa về cái tỷ trọng dầu trong nền GDP của các nền kinh tế nói chung chứ không chỉ riêng kinh tế Việt Nam quá nhỏ ấy. Dạ. Đấy, thì là, là nó sẽ tác động mạnh dưới góc độ lạm phát một góc độ nào đó thôi ừ. cái đến cái cái chỉ số lạm phát và từ lạm phát nó ảnh hưởng đến cái quan điểm về điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương thôi còn nếu tác động đến kinh tế ví dụ giá dầu tăng lên 100 nó ảnh hưởng thế nào đến lợi nhuận của các doanh nghiệp vận tải rồi bà con nông dân ờ, phải tăng giá uh, thực phẩm OECD không ấy anh nghĩ giờ tác động nó không còn như 10 năm trước đây nữa và vâng. ừ. anh anh không quá quan ngại về chuyện không quá quan ngại về chuyện giá dầu dạ vâng. em ờ, cảm ơn anh em xin chuyển sang một câu hỏi mà em nghĩ là rất là nhiều nhà đầu tư quan tâm đấy câu hỏi à, liên quan đến cổ phiếu Hòa Phát ừ. là cổ phiếu Hòa Phát thì tăng rất mạnh từ đầu năm thì à, mình có <laughs> nên đầu tư cổ phiếu Hòa Phát trong nửa đầu năm trong cụ, nửa cuối năm 2021 nữa hay không? Ừ, câu hỏi hai anh nghĩ là mua mới anh không mua anh không mua mới anh không mua mới vâng. Ừ. mà nắm giữ thì nếu nắm giữ thì ok cứ nắm giữ chờ nó đã xong là vì bây giờ nếu như nhìn về mặt hai có hai câu chuyện đúng không câu chuyện thứ nhất về mặt định giá của Hòa Phát ấy à. thì lợi nhuận năm nay của họ cũng sẽ rất ổn ở trong à. cái cái vùng mà mọi người đang kỳ vọng quý một được 7.000 tỷ đúng không quý vâng. hai à. quý ba quý bốn có thể nó sẽ cao hơn một chút tùy thuộc vào cái giá đầu ra của họ như thế nào nhưng mà cái câu chuyện nó vẫn là đối với anh nó vẫn là một cổ phiếu mang tính chất chu kỳ Vâng. và nó sẽ tác động rất lớn bởi hai yếu tố thứ nhất là biên lợi nhuận và à, và giá ừ. À, cái cái dở của những cổ phiếu thép ấy nó nằm ở góc độ là là khi mà giá đầu vào nó giảm ấy, thì giá đầu ra nó cũng giảm và biên lợi nhuận nó cũng giảm ừ. thế nó sẽ bị tác động bởi hai yếu tố ờ, dựa trên dự phóng của mọi người nhé nhưng mà dựa ừ. trên số lượng quá khứ anh lấy ví dụ như mọi người giờ đang dự dự dự, dự phóng là giá bán thép là 14.000 đi đúng không nhưng mà nếu giá thép nó không xuống 14.000 nữa mà nó xuống 12.000 ừ. do giá đầu vào nó giảm thì doanh thu nó tụt doanh thu giảm cộng với biên tụt cho nên tác động của hai thứ đấy lên lợi nhuận nó sẽ rất lớn rồi. và cái tác động đấy là lên lợi nhuận kỳ vọng nhé chứ anh không nghĩ không nói rằng là lên lên cái là doanh nghiệp bị lợi nhuận giảm hay là doanh nghiệp tác động so với kỳ vọng của nhà đầu tư đấy ừ. và khi tác động so nhà được kỳ vọng nhà đầu tư đấy thì ảnh hưởng rất lớn khi mà giá cổ phiếu nó tăng rất nhiều rồi nó trở thành cổ phiếu quốc dân quốc, quốc dân rồi <laughs> đó thì vào mua mới hay không ở vùng giá này anh anh hơi hơi, hơi ngại ừ, cảm ơn anh có mấy câu hỏi thì nó hơi có nhiều câu hỏi quá em anh chờ em một chút em sót uh, trong nhóm câu hỏi của bạn là Phạm Minh Đức là trong nhóm cổ phiếu bất động sản thì anh Tường có bình luận gì và có chọn cổ phiếu nào cho năm nay và năm sau hay không? Anh anh biết Đức này đúng không nhỉ? Chào Đức <laughs> nếu mà đúng em đang làm à, <laughs> em đã từng là ờ, intern của anh <laughs> toàn hỏi câu khó <laughs> nhóm cổ phiếu bất động sản nếu mà phải đầu tư cổ phiếu bất động sản anh thì anh không anh không thích lắm cổ phiếu bất động sản đâu ừ. nếu mà phải đầu tư cổ phiếu bất động sản thì anh vẫn chọn Nam Long à, anh vẫn chọn Nam Long họ có một cái chiến lược kinh doanh có một cái chiến lược uh, khá là căn cơ một thứ khá là căn cơ còn những cái cổ phiếu khác nó anh, anh nó có yếu tố nội yếu tố kia mà nó, nó phải sự khi mà nhìn đầu tư cổ phiếu nó kết hợp giữa chuyện cơ bản của doanh nghiệp và cái tính cá tính của cái cổ phiếu đấy ừ. đúng không anh là ví dụ có những rất nhiều những cổ phiếu mà <laughs> mà mà, mà cổ đông lớn ấy mang đi cầm cố ấy ừ. đó xong rồi là căng sức ra để giữ giá cho giá nó không xuống ấy thì những cổ phiếu đấy rất rủi ro khi mà thị trường nó đảo chiều ừ. cái việc trả lời chiều thì anh tận giải chấp giải chấp chính à. xác luôn và nó sẽ rất nhiều thứ bản thân cá nhân anh thì anh không quá positive không quá lạc quan về thị trường bất động sản à. anh nghĩ thị trường bất động sản nó lại là một cái biến số rất lớn đối với thị trường chứng khoán đấy là cái bây giờ rất mọi người là đang rất là lạc quan đấy nhưng mà nó là biến số bất kỳ một cái yếu tố nào đó nó xảy ra liên quan đến thanh khoản của thị trường bất động sản à. thì lúc đấy nó sẽ có hệ lụy rất lớn đối với chứng khoán ừ đó thế cái yếu tố nào nó xảy ra thì anh bản thân anh chưa định nghĩa được mà bây giờ anh cũng đang cố gắng là định nghĩa xem là nó có thể xảy ra ở góc nào để anh theo dõi với thanh khoản bất động sản okay. đó cho nên anh không quá như vậy là hiện tại anh không lạc quan vào bất động sản danh mục anh không có không có cổ phiếu bất động sản có bất động sản là thế anh nghĩ lại xem trong danh mục hiện tại <laughs> bất động sản nào không không có cảm ơn anh yeah. Dạ. À, chuyển sang câu hỏi tiếp theo là của bạn nhiều câu hỏi quay ạ. Yeah. Dạ. Câu hỏi của bạn là Lê Viên là theo chu kỳ thì nhóm blue chip là đi trước sau đấy là đến cap và penny ừ. thì à, đợt rồi là blue chip và mid cap đã chạy thì sắp tới bạn ấy hỏi tháng 6 nhưng em nghĩ là hỏi trở sang câu hỏi là sắp tới thì nó sẽ dễ hơn là ừ. thì nhóm penny có chạy theo xu thế này hay không lại một câu hỏi khó anh không đoán được <laughs> anh không đoán được anh thấy nó bắt đầu chạy rồi đấy Vâng. Anh thấy bắt đầu chạy không phải có xu thế không, nhưng không tiện kể tên ở đây vì đang có trong danh mục của anh, anh mới vừa mua hôm qua xong. Ừ. Anh anh à, thực ra anh hơi nhìn Ờ, với anh thì anh hơi khó để đoán trước là nó sẽ chạy hay không chạy Đấy. Vâng. mà với anh anh thường có một cái danh mục có cổ phiếu mà anh thấy rằng là dạng ngon bổ rẻ đấy ví dụ doanh nghiệp về mặt cơ bản là rất tốt đang có triển vọng về tăng trưởng lợi nhuận đặc biệt là doanh nghiệp đang turnaround đang bắt đầu phục hồi về mặt phục hồi lợi nhuận đó à, các yếu tố về mặt à, ngành về mặt thị trường về mặt kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp ủng hộ vâng. đó và định giá nằm ở vùng rất hấp dẫn Đấy, ít nhất là từ fair tức là từ giá hợp lý trở xuống đủ hấp dẫn anh nằm trong danh sách theo dõi còn khi nào uh, bọn anh anh hay nói hay nói vui với lại mọi người khi nào bộ đội về làng thì lúc đấy anh uh, tham gia cùng <laughs> thì anh anh thuộc cái, cái trường phái đó chứ không phải trường phái là ngồi đoán xem là nó sẽ chạy dòng nọ chạy dòng kia vcd cái việc đấy về cổ thị trường cảm ơn anh ừ. nhưng mà khi mình đã nắm rõ về cổ phiếu rồi ấy, thì lúc mình mình hành động dứt khoát được thay vì cái câu chuyện là, là lúc đấy mình không biết mình mua vì cái gì và vâng. có một câu hỏi về à, nhóm chứng khoán của bạn à, của anh là Trà Quang Vũ anh nói anh có hỏi là anh đánh giá về nhóm ngành chứng khoán như thế nào và định giá hiện tại còn hấp dẫn hay không anh nghĩ là không hấp dẫn không hấp dẫn định giá thứ nhất là không hấp dẫn là chắc chắn yeah. Vâng. chứng khoán nó có cái hai lần vừa rồi giá chứng khoán lên nhiều ấy, thì thực ra vì hai yếu tố có thể anh miss nhá nhưng mà hai yếu tố chính anh nhìn yeah. Vâng. yếu tố thứ nhất là mọi người đều kỳ vọng là ok thanh khoản thị trường nó tăng như này thì ờ, các công ty chứng khoán sẽ được hưởng lợi từ ờ, cho vay margin này vâng. rồi từ phí giao dịch này đấy nhưng phí giao dịch công ty chứng khoán anh nghĩ bây giờ là cực thấp yeah. anh nghĩ không công ty chứng khoán nào sống bằng phí giao dịch cả nó đa phần là sống bằng cho vay margin đấy là câu chuyện thứ nhất mà mọi người đang kỳ vọng câu chuyện thứ hai mọi người đang kỳ vọng vào là câu chuyện tăng vốn công ty chứng khoán thì anh thấy hai kỳ vọng về cho vay margin và về về tăng tăng vốn đấy vâng. ở trên cái nền tảng hiện tại ấy, anh thấy đấy thấy không logic về mặt cơ bản không logic về mặt cơ bản ừ. lý do thứ nhất là công ty chứng khoán bây giờ đang tăng margin hết rồi mà đúng vâng. không trong chứng tỏ rằng là chúng ta đang mua uh, trong cái nguồn margin của công ty chứng khoán đầu căng chúng ta đang mua cổ phiếu công ty chứng khoán ở một nền định giá cao trên cái công suất hoạt động đã hết công suất rồi trăm trăm công suất rồi đấy là câu chuyện thứ nhất nhé dạ. câu chuyện thứ hai là mọi người kỳ vọng rằng là công ty chứng khoán tăng vốn sẽ có nguồn vốn để cho vay margin rồi. đúng không rồi. nhưng dạ. nó lại câu chuyện là xảy ra là thế thì tăng vốn với giá nào mới là quan trọng đúng không anh lấy ví dụ như định giá công ty chứng khoán bây giờ là tầm 14 15 lần PE đúng rồi, dạ, không rồi. Dạ. tức là earning yield nó khoảng tầm 6 phần trăm ừ. đúng không thế thì em đưa vốn vay cho công ty chứng khoán với 6 phần trăm để công ty cho vay ra với khoảng 10 phần trăm cái bài toán này đối với anh không logic nếu em đưa giá vốn giá 10 cơ để công ty cho vay 10 phần trăm tức là em có spread suy nghĩ khá mà thì mới ổn chứ còn nếu với cái định giá hiện tại đúng không thì mà em đã đẩy vào mua thì hai thứ này đều không logic thì đều kỳ vọng rằng là ok thị trường cứ thổi thổi thổi thổi có margin tăng thì ơn linh lợi nhuận tăng nhưng mà giá trị kinh tế nó không tạo ra cho cho cái người nộp tiền mới vào ừ. đó cho nên nó, nó vẫn chỉ là một cái cổ phiếu chạy theo dòng tiền chứ không phải là một cổ phiếu đầu tư kết hợp giữa định giá <laughs> cơ bản và dòng tiền anh thích một cổ phiếu nào nó có kết hợp cả hai yếu tố đó thì nó sẽ bền vững hơn ừ nhưng mà như thế cho rằng anh thấy có hơi không em có thấy có một điểm nó hơi khác một chút là cái mình cho vay là nợ ừ. đúng không ạ nhưng mà cái mình đưa vào nó là equity ừ. tức là là là, là cổ phần ấy ừ. thì mình em thấy sợ so sánh như thế thì có thể là chưa chưa em em hiểu cái ý của anh nhưng mà sợ so sánh thì có thể là nó hơi khác một cái là cổ phần một cái là là trái phiếu ấy anh anh nhìn dưới à. anh anh nhìn dưới góc độ của return on capital đối với nhà đầu tư và vâng. anh cần phải bỏ tiền vào đúng không? Vâng. Công, công ty cho vay tức là công ty tạo ra lợi nhuận cho anh vâng. đúng không với một cái lãi suất bây giờ nó bình quân bao nhiêu 10 phần trăm à vâng. đúng không 10 phần trăm thì nó chỉ hơn ví dụ anh đưa cho công ty chứng khoán 1.000 tỷ đúng không công ty cho vay 10 phần trăm thì sao nhỉ tầm 10 12 phần trăm 12 phần trăm đúng không? thì cái nhưng mà cái tiền cost anh đưa vào ấy, là với giá nào cost đưa vào với giá nào đúng không? Rồi. Thì vâng. nếu anh đưa cost với giá vào hiện tại thì anh được hưởng cái earning yield có 6% phần trăm à? đấy là trong trong hiện tại cái với cái hiện tại là... Vâng. đúng không mà bây giờ giá còn tăng lên nữa vâng. đến cái ngày mà công ty chứng khoán chốt quyền ấy để để mà, mà đấy, có thể giá tăng lên nữa vâng. và, tất nhiên nó không phụ thuộc vào, vào, cái chuyện là là công ty phát hành với giá nào nữa và... cái lại lệ dilution là bao nhiêu nữa ừ. nhưng mà mặt logic kinh tế nhìn bài toán tổng quan ấy thì anh thấy nó nó không hợp lý không logic ừ, ok cảm ơn anh nhiều câu hỏi quá có một số cái câu hỏi về cổ phiếu riêng lẻ biết là anh có một vài <laughs> ví dụ như là đánh có một bạn là trường Nguyễn bạn hỏi về cổ phiếu cụ thể luôn về cổ phiếu TMS Nguyễn nếu mà anh có comment thì anh comment còn nếu mà ờ, TMS là cổ phiếu anh anh thích à. là cổ phiếu anh thích và cổ phiếu anh nghĩ là dạng ngon bổ rẻ đấy à. À. cảm ơn anh à, có một bạn này hỏi về dòng tiền bạn ấy bạn à, anh à, Nguyễn Minh Chí ấy hỏi là có những cái yếu tố internal tức là yếu tố nội tại và những yếu tố bên ngoài nào mà ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán khiến cho dòng tiền vào đang nóng như thế này có thể bị rút ra bạn ấy có câu hỏi về dòng tiền à, câu hỏi hay thực ra với cái sự phân bổ tài sản của nhóm nước ngoài nhé thì bây giờ à. nước ngoài chiếm tỷ trọng quá nhỏ rồi mình cũng à. không quan tâm quá nhiều người ta nữa nhưng mà dạ. đặc biệt là mình thấy trong tiền nó rút ra rất là nhiều à. đúng không thế thì khi nào mà tiền quay lại anh chưa nhìn thấy trong một cái nền bức tranh chung như này cái yếu tố để cho dòng tiền quay lại về là bạn nó có thể dòng tiền ra ngoài thì anh này nói là dòng, dòng tiền có quỹ nước ngoài quỹ dòng tiền có quỹ nước ngoài từ đầu năm đến giờ rút ra rất nhiều không từ đầu năm giờ và nửa từ nửa năm cuối là trong vòng 12 tháng vừa rồi thì đã, đã rút ra rất là lớn à. đó thì ờ, câu chuyện ấy nhưng mà câu chuyện của Việt Nam nhé câu chuyện dòng tiền Việt Nam để đảo chiều ấy thì lại là quay lại câu chuyện của thị trường Trung Quốc năm 2014 2015 ấy rồi thì năm 2015 ấy thì Trung Quốc nó cũng tương tự Việt Nam hiện tại tương tự thời điểm ngày đó của thị trường Trung Quốc là cái tỷ lệ margin nó tăng rất là nhanh tỷ lệ tiền tiền tiền vay margin ấy vâng. để đầu tư vào chứng khoán nó tăng rất là nhanh vâng. đó thực ra hôm qua anh có đọc là có, có số thống kê chính thức nó khoảng 112.000 tỷ đúng không quanh quanh cái số đấy là, là, là, là bác nào trên ủy ban chứng khoán vừa mới mới công bố đó là ừ. số gần nhất 112 tỷ nhưng số thật anh thì chắc chắn là cao hơn số đó rất nhiều cao hơn cao hơn rất nhiều vâng. chứ không thể nào vì cái phần thống, thống kê của ủy ban chứng khoán chỉ thống kê được cái phần các công ty chứng khoán cho vay ra thôi ừ. trên số thật thôi chứ còn nhà mình còn cho vay qua các cái kênh không chính thức nữa vâng. nó rất nhiều số đấy tin rằng nó nó nó, nó <laughs> có khi nó to hơn cả cái số cho vay chính thức công ty chứng khoán ừ. rất nhiều thì nó sẽ tăng đến cái mức như thị trường chứng khoán năm 2010 10 10 10 bụng giữa năm 2015 Trung Quốc ấy là đến lúc mà các cơ quan quản lý họ sợ sợ là nó sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế ừ. ảnh hưởng đến sự ổn định của sự ổn nền kinh tế nói chung và họ siết ừ. thì năm 2014 2015 Trung Quốc cũng thế là cho vay trên cho các các sản phẩm cho vay chứng khoán nó thành một cái thể thành một cái bong bóng rất lớn nó làm cho chứng khoán Trung Quốc nó tăng 150 phần trăm trong vòng khoảng 12 tháng vâng. nó đẩy đẩy thị trường lên và định giá Trung Quốc nó từ định giá từ 10 lần tăng đến 20 lần PE PE đấy là đây là 20 lần thì lúc đấy chính phủ Trung Quốc bắt đầu họ ra tay họ siết Đấy. Vâng. thì khi họ ra tay họ siết thì chứng khoán ừ, sập nó sập khoảng 30 nhớ không nhầm sập khoảng tầm 30 35 phần trăm đấy trong vòng 3 vâng. tuần ừ. trong vòng 3 tuần thì ở Việt Nam cũng tương tự như thế thôi nếu mà tức là anh ngại ờ, rủi ro là đến từ các công <laughs> chính xác chính xác Ờ, vâng. bất kỳ một yếu tố gì mà nó nó nó xảy ra trong liên quan đến cái cái chuyện mà đảo ngược cái dòng cho cho cho vay margin dòng tiền trở vay margin đấy thì nó, nó sẽ là một cái cú hệ lụy rất là lớn đặc biệt nha là nếu mà phân tích kỹ hơn cái chuyện cho vay margin ở các công ty chứng khoán Việt Nam ấy, thì cái cho vay margin theo theo deal theo từng cái thương vụ ấy ừ. nó chiếm tỷ trọng khá lớn và cái thường cho vay margin theo thương vụ đấy tính thanh khoản rất thấp ừ. đó cho nên em sẽ nhìn thấy có những công ty chứng khoán mà dư nợ cho vay margin rất lớn nhưng mà thị phần của họ không lớn Ừ. đó nó sẽ có nhóm những nhóm công ty chứng khoán kiểu như thế ờ, thì đây là thị phần giao dịch đúng không thị phần giao dịch ấy. Okay. thì đúng không thì chứng tỏ trong vay margin lớn nhưng mà nó sẽ tắt thanh khoản vào một những cái cái cái, cái thương vụ khác ừ. của họ đấy thì khi mà thanh khoản chứng khoán bị đảo ngược ấy, thì cái tác động đấy nó sẽ rất lớn luôn vì đa phần là cho vay margin là dựa trên cầm cố cổ phiếu đúng không yeah. Dạ. cầm cố cổ phiếu và lúc đấy thì nó sẽ là bài toán ngược lại nó cũng sẽ là khá là đau đớn cảm ơn anh em nghĩ là thời gian cũng ờ, không còn nhiều đâu thì em sẽ xin hỏi một hai câu nữa thôi dạ. để mình ờ, kết thúc chương trình tại vì cũng hơn một tiếng rồi để có một nhà đầu tư ờ, bạn Tuấn Hoàng cũng hỏi là anh nhận định gì về cái xu thế chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam cũng như là cái suy nghĩ của anh về cái chu kỳ siêu chu kỳ hàng hóa anh nghĩ rằng cái xu hướng đấy sẽ tiếp tục sẽ sẽ, sẽ tiếp tục trong uh, vài năm tới Vâng. vài năm tới và chính vì thế nên cái nhóm à, những cái nhóm cổ phiếu ấy và vâng. phục vụ những nhóm doanh nghiệp sau đó những cổ phiếu nó phục vụ cho cái, cái việc chuyển dịch đấy sẽ được hưởng lợi vâng. ví dụ doanh nghiệp khu công nghiệp đơn giản là tư duy họ sang đây họ đầu tư thì phải mua đất đai đúng không? Ừ. Sau khi đất đai xây dựng nhà xưởng, tất nhiên cái nhóm xây dựng thì là cái nhóm mọi người đều kỳ vọng nhưng anh không thích lắm vì biên lợi nhuận nó quá thấp ừ. và nó quá cạnh tranh, ngành quá cạnh tranh. Ừ. Thì nhà máy đi vào sản xuất, hoạt động thì cái nhóm doanh nghiệp logistics sẽ được hưởng lợi. Ừ tức là cái đó là nghĩ là, là xu hướng rất nhiều còn dài hơn nữa thì nhóm đấy hy vọng rằng nó nâng được cái mặt bằng thu nhập lên ừ. thì các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng sẽ được hưởng lợi nhưng mà đấy nó nằm ở cái tác động xa hơn ừ. à. chu kỳ, chu kỳ hàng, hàng hóa anh nghĩ nó sẽ tiếp tục anh, anh, anh tiếp tục anh vẫn tin rằng là là nó có sẽ có sự điều chỉnh do tính chất quá đà trong thời gian ngắn thôi nhưng mà anh nghĩ nó sẽ tiếp tục vì các cái hàng hóa rất là hot commodity hàng khai khoáng thứ nó cần cái thời gian mới tăng nâng công suất được Chứ nếu nếu nếu mà thế thì ở Việt Nam mình thị trường Việt Nam mình có cái cổ phiếu hoặc là cơ hội đầu tư nào nó nó tận dụng được cái cơ hội để từ siêu chu kỳ hàng hóa không anh? Masan Resource. Masan Resource là một doanh nghiệp mà ai cần theo dõi một chút về mặt cái biến chuyển tác động của cái giá hàng hóa lên cái bottom line lên lợi nhuận của họ xem như thế nào. Wow. Vâng. Quý 1 chưa thấy xảy ra là ừ. thì uh, theo dõi tiếp nhưng mà nếu mà thấy có sự chuyển biến thì họ là người hưởng lợi nhiều nhất ừ, cảm ơn anh à, em xin phép hỏi một câu cuối ấy. Yeah. Dạ. <laughs> mà à, câu hỏi của nhà đầu tư là võ quang thái nên là cho em hỏi về tiềm năng cổ phiếu ngành hàng không khi kinh tế phục hồi sau covid cổ phiếu ngành hàng không à, chắc về doanh nghiệp chắc chắn sẽ được hưởng lợi về cổ phiếu thì chưa chắc giá cổ phiếu nó có xuống đâu <laughs> đúng rồi giá cổ phiếu nó có xuống đâu cho nên là anh không quá à, à không quá lạc quan về nhóm cổ phiếu này vâng. tất nhiên là do yếu tố cung cầu của thị trường thì có thể nó sẽ có những dục dịch nó kia vâng. nhưng về mặt cơ bản anh không có quá lạc quan định giá chưa xuống tí nào cả trong khi đó doanh nghiệp hàng không thì về cơ bản là tỷ suất sinh lợi trên vốn của họ quá thấp Việt Nam Airlines cả Vietjet Vietjet nếu bóc tách cái, cái phần uh, doanh thu tài chính cái thứ bán máy bay cái thứ của họ ra thì cái tỷ suất lợi nhuận trên vốn quá thấp mà đặc biệt hơn là giá cổ phiếu chiếu xuống khác biệt với lại ngành hàng không ở các nước khác đúng không ví dụ như ở mỹ chẳng hạn Warren Buffett nó đâm tại đáy tức là giá nó xuống rất nhiều rồi dạ. đúng không thì lúc đấy có sự phục hồi tức là cơ bản doanh nghiệp phục hồi, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phục hồi thì giá cổ phiếu nó phục hồi theo ừ. những người ở nhà mình toàn căng sức ra giữ giá <laughs> cảm ơn anh à, còn thực ra là mặc dù là còn rất là nhiều câu hỏi của các nhà đầu tư nhưng mà vì do thời lượng chương trình có hạn nên là các câu hỏi đấy thì chúng tôi sẽ cố gắng trả lời sau thì em rất là cảm ơn anh Tường đã rất là nhiệt tình tham gia chương trình và trả lời câu hỏi ngày hôm nay cảm ơn anh rất là nhiều và xin ờ, kính chào nhà đầu tư thì chúng tôi xin ờ, kết thúc chương trình livestream số thứ sáu của chương trình đối thoại của em ngày hôm nay tại đây cảm ơn anh rất nhiều cảm ơn Tung và cảm ơn VN Direct và vâng, vâng. cảm ơn ờ, khoảng 900 ờ, người nhờ theo dõi buổi ngày hôm nay và hy vọng là ờ, các bạn không thất vọng <laughs>